Chúng ta cùng chuyển sang phần vận dụng cao của bài toán hình OIZ nhé. Trong những bài toán vận dụng cao hình OIZ thì thông thường người ta sẽ xoay quanh những cái vấn đề về phần min mắc, phần cực trị đấy và những bài toán kết hợp giữa đường, mặt và cầu. Được chưa nhỉ? Nào chúng ta sẽ đi vào một vài ví dụ. Các bạn phải nắm chắc cho thầy kiến thức bây giờ cái, cái phần vận dụng cao các bạn muốn học được các bạn phải nắm chắc được cái phần cơ bản cho đã đúng không? Nắm chắc được với phương trình đường thẳng như nào rồi, mặt phẳng như nào rồi, mặt cầu như nào rồi ok chưa thì em nghe các bạn mới mới thấm được được cái phần vận dụng cao nào bây giờ ta đi vào câu đầu tiên sử dụng vĩnh phúc trong không gian OIZ ta cho ba đường thẳng D1, D2 và D3. Phương trình mặt phẳng đi qua điểm H và cắt ba đường thẳng D1, D2, D3 lần lượt tại ba điểm ABC sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. bây giờ các bạn nhớ lại cho thầy trực tâm nó muốn thỏa mãn là cái yếu tố gì? Trực tâm. Đúng không? Trực tâm. A. À, HBC được chưa nhỉ ABC thì giả sử ở đây thầy có H là trực tâm thì nó chính là giao của hai đường vuông góc H đây nhá. vậy ở đây ta sẽ thấy ngay là điểm H các bạn muốn đi tìm à, muốn viết đi tìm thì các bạn phải thông qua ba yếu tố đúng không thứ nhất là chúng ta có AH vuông góc với BC thứ hai là BH vuông góc với AC và thứ ba thứ ba đó chính là H phải nằm ở trong mặt phẳng ABC. Bởi vì ví dụ như cái chóp đều chẳng hạn thế, chóp đều HABC thì hiển nhiên ta vẫn có cái đều HA vuông góc với ABC bình thường thôi. Nhưng muốn là trực tâm đường thì bắt buộc H nó phải nằm ở trên mặt phẳng ABC. Vậy các bạn sẽ có những điều gì xảy ra ở trong cái bài toán này? À, ta đi gọi từng điểm một nhá, gọi từng điểm một. Để gọi điểm A đi. Điểm A, chúng ta sẽ có điểm A tọa độ theo thằng D1 thôi, đó là T100 Điểm B các bạn có là gì? Điểm B các bạn có là gì? 1, T2 và 0. 1, T2 và 0. Điểm C các bạn có là 1, 0 và T3. Và T3. Bây giờ các bạn đang cần yếu tố đó chính là cái mặt phẳng đi qua điểm H cắt D1, D2, D3 lần lượt tại ABC. Hay nói cách khác ở đây cái mặt phẳng của các bạn nó chính là mặt phẳng gì luôn? ABC đúng không nhỉ? Mặt phẳng đó chính là mặt phẳng ABC. Ờ à, Thế bây giờ ừ, thầy bắt đầu đi giải cái yếu tố này ra cho các bạn nhé. Bởi vì vì H là trực tâm. H là trực tâm. Tam giác ABC. Đấy. Các bạn có điều gì? Hai trực tâm các bạn có điều gì? Rất đơn giản thôi. Đó chính là các bạn sẽ có một cái hệ phương trình như sau. Thứ nhất là vector AH. Đấy, vector AH nhân với cả vector BC bằng số mấy? Bằng số 0. Bởi vì vector AH nhân BC bằng 0 do AH vuông góc với BC. Tương tự như thế các bạn sẽ có vector BH đúng không em? Nhân với cả vector AC bằng số mấy? Bằng 0. Và ở đây H phải nằm ở trên mặt phẳng ABC. Vì H nằm trên mặt phẳng ABC nên HABC nó mang tính chất đồng phẳng. Đồng phẳng các bạn sẽ có cái gì? HA. HA. AH đi. AH này. Đấy, BH này. Và CH nhân với nhau bằng số mấy? bằng không tích hỗn tạp của nó phải bằng số 0 được chưa nhỉ nào bây giờ ta đi xử lý cái hệ này nhá hệ này thế là cái thằng à, vector các bạn chưa có các bạn viết ra ngoài đi ah bằng cái gì ra lấy sau thì trước thôi là xong dh trừ a h các bạn là ba hai một tức là ba trừ đi t một đúng không ba hai một hai này và một này tiếp theo vector bc BC. Lấy C trừ B thôi em. C trừ B là 0 trừ T2 và T3. Vector BH của chúng ta là gì? Lấy sau trừ trước cho thầy BH. Lấy H trừ đi B là 3 2 1 đúng không? 2 2 trừ T2 có số 1 thôi. Và vector AC các bạn là gì? AC lấy sau trừ trước cho thầy AC lấy C trừ A đúng không C trừ A thì các bạn sẽ có là 1 trừ đi T1 0 và T3 xong có vector CH nữa thôi nào CH CH ngoài này là cái gì ừ, lấy H trừ đi C H các bạn 321 trừ đi C 2 này 2 này 1 trừ T3 này xong rồi đúng không các bạn có hệ phương trình ba ẩn t1 t2 t3 đấy tương đương thầy có như sau thứ nhất là tích vô hướng của ah bc bằng không các bạn nhân với nhau nào thầy có là trừ 2 t2 cộng với cả t3 bằng không bh nhân ac bằng không thầy có là 2 trừ 2 t1 2 trừ 2 t1 à, và cộng t3 bằng không được chưa nhỉ nào chỗ này là tích hỗn tạp của AH và BH là chúng ta sẽ tính tích hỗn tạp ở ngoài này AH BH cho bài nó gọn lại nhá bằng gì gọi nhân vào với nhau thôi ồ chỗ này nhân nó cũng to phết đấy thì có chỗ này là hai này trừ đi hai này đấy, thì còn là T2 thôi nhầm tiếp nhá nhân chéo này hai này trừ đi ba này hai trừ đi ba là còn trừ 1 t 1 trừ 1 được chưa à, t 1 trừ 1 tiếp tục hai ngoại nhân với nhau tiếp hai ngoại nhân với nhau thì có là 6 cộng à, 6 trừ 3 t2 6 trừ 3 t2 trừ đi 2 t1 cộng t1 nhân t2 rồi xong lại trừ đi 4 đúng không nhỉ trừ đi 4 à, các bạn sẽ còn cái gì thôi chỗ này à, là trừ 3t1 à trừ 2t1 trừ 3t2 to phết này to phết đây Tôi sẽ ghi ngoài này nhé bởi vì nó không đủ bảng t2 và t1 trừ 1 Được chưa? Chỗ này thì rút gọn nó lại trừ 3t2 trừ 2t1 cộng t1 nhân t2 cộng với số 2 được chưa đây là tích có hướng giữa ah và ph đấy rồi ah và ph các bạn tính nhắc lại nhé đi từ cột ở giữa này hai này nhân thằng này nhân chéo đây. 2 trừ 2 t2 còn t2 thôi một nhân chéo lại 2 trừ đi trừ đi 3 cộng t t1 đúng không Đấy, còn à, t1 trừ 1 thôi và nhân chéo thằng này lại là bao nhiêu là bao nhiêu đây thằng này là 6 trừ đi 3 t1 à 6 trừ 3 t2 và trừ 2 t1 cộng t1 nhân t2 và trừ đi trừ đi nhân chéo tiết đoạn này là trừ đi 4 đúng không trừ đi 4 ok 6 trừ 4 là còn hai thôi ok chính xác rồi bây giờ ta tính tích có hướng vào đây nhé thế có hướng xong rồi tính tích vô hướng nhân cả ch cho thầy nhân ch vào này cũng to phết đấy vậy thầy có chỗ này bao nhiêu hai lần t 2 hai lần t 2 cộng với cả hai lần của t 1 trừ đi 2 cộng với cả chỗ này thì có là trừ 3 t 2 trừ 2 t 1 cộng T1 nhân T2 cộng vào số 2 nhân với cả thằng CH này là 1 trừ T3 đấy 1 trừ 3T vậy đây là hệ phương trình 3 lần thôi các bạn nhân tung tóe ra các bạn thế vào là xong chưa nhỉ bây giờ các bạn trừ hai phương trình nhau ra hết thằng T3 thì các bạn rút ra được T1 và T2 các bạn lắp vào phương trình ở dưới là xong thôi bằng không Ok chúng ta giải nhanh con thầy thằng này nhá cách giải hệ thôi dùng vô thế đây cho các bạn kết quả luôn khi các bạn giải hệ khi các bạn à, giải hệ này xong thì các bạn sẽ được cái gì à các bạn sẽ được thẳng như sau tương đương ở đây thầy có à, thay vào phương trình ở dưới đi còn mỗi thằng à, b thôi t2 các bạn giải ra được hai thằng dưới ẩn t2 nhé dưới ẩn t2 các bạn sẽ được t2 của các bạn bằng có hai nghiệm t2 bằng 0 hoặc là t2 các bạn bằng là 9 phần 2 đấy giải ra được như thế khi t2 bằng 0 các bạn giải ra được cái gì t2 bằng 0 thì các bạn sẽ thấy là ra t1 t1 bằng gì thay vào đây thôi là t3 xong ra t1 đúng không rồi t2 bằng 0 thì suy ra t1 các bạn cũng bằng mấy t1 các bạn cũng bằng 0 luôn bằng 0 luôn à t1 bằng 1 à, chứ t1 bằng 1 thay bằng 1 đây Đúng rồi, thay bằng 1 Thì suy ra ở đây điểm A nó trùng với điểm B mất rồi Đấy Vậy các bạn nhìn này T2 bằng 0 thay vào đây 1, 0, 0 Còn T1 bằng 1 thay vào đây là 1, 0, 0 Hai lần trùng nhau vậy Cái này loại ngay lập tức Còn mỗi T2 bằng âm 9 phần 2 thôi Khi T2 bằng âm 9 phần 2 các bạn ra được các thoát độ các điểm thôi A bằng 11 phần 2 0, 0 Điểm B các bạn là gì? 1, 9 phần 2 và 0 Và điểm C là gì? 1, 0 và và 9 được chưa nhỉ vậy từ đây suy ra cái mặt phẳng các bạn nó chính là phương trình mặt phẳng gì ABC Đấy, mặt phẳng đi qua ba điểm ABC ok chưa à, cách viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm các bạn quá rõ rồi nhưng mà đến khi mà chúng ta đi thi chẳng hạn như thế thì các bạn làm tác gì luôn à các bạn thay các tọa độ điểm ABC này vào trong từng phương trình một xem phương trình nào thỏa mãn thì các bạn chọn thôi nào chúng ta thay vào thay vào chúng ta dùng cái gì phím can đấy thay nó nhanh các bạn nhìn thấy thầy nhé Ở đây chuyển sang chế độ mốt 1 mốt 1 ta nhập vào phương trình này ví dụ đáp án A trước là bao nhiêu 2x cộng 2y cộng z cộng m đấy chia 11 ấn can thôi thay từ đáp án 11 phần 11 phần 2 không và không bằng thỏa mãn rồi thay tiếp b 1 9 phần 2 và không thỏa mãn bằng không luôn còn mỗi c thôi một không và chín bằng cũng bằng không luôn vậy đáp án cần chọn bài này đã đáp án gì luôn em đáp án A nhé thỏa mãn để chọn đáp án A thì kết thúc